Anh xin đưa em về Về quê hương yêu dấu Anh xin đưa em về Về quê hương đất trần Đèn trăng treo tốt trên cao Anh sao như muôn ngọn nến Lập về đâm đắm hoa đăng Rước sau em đi vào làng Em theo anh đi về Về quê hương ta sống Em theo anh đi về tình quê hương mặn nồng đồng xanh như gái chưa con lúa nhung xôn xao chào đón bầy chim nghe sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn em thấy không em em thấy không em em thấy không em quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời quê hương tuyệt vời gió mát trăng thanh tình ta như sóng ru con thuyền tình Em thấy không em, em thấy không em Em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời Quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm Ôi nước mát hoa thơm đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời Em theo anh đi về, về quê hương ta đó Em theo anh đi về, về quê hương ta câu chỉ lối vườn cầu thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà các bạn đang nghe ca khúc rước tình về với quê hương của sáng tác và nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Đây là chương trình hát karaoke online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị nghe tiếp chương trình. Quý vị vui lòng bấm cho mình một nút đăng ký và một nút like cảm ơn quý vị rất nhiều anh xin đưa em về về quê hương yêu dấu anh xin đưa em về về quê hương đất trần trần trăng treo tút trên cao anh sao như muôn ngọn nến Em thấy không em, em thấy không em Em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời Quê hương tuyệt vời Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh Thu tình ta như sóng ru con thuyền tình Em thấy không em, em thấy không em Em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời Quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm Ôi nước mắt hoa thơm cho tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời Em theo anh đi về, về quê hương ta đó Em theo anh đi về, về quê hương cận ta Đường kia che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà Đường che che mắt đôi ta đầu dương thắp hương hoa hỡi em theo anh vào nhà Thank you Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha Quý vị đừng quên à, ấn cho mình một nút like và một nút đăng ký nha Xin cảm ơn quý vị rất nhiều